cho các bạn Wow Đây là những gương mặt đẹp trai ngầu cá tính của BMW Motorrad à, đây là GS1250 GS GSA1250

đây là bản Yên Standard bao êm bao phê dành cho những hành trình dài Yên này mà sau tích lắc này mong mình biết chúng ta hãy để qua màu sơn của hai bạn trời ơi bản rally đủ chất rally xanh trắng đỏ và exclusive một màu rất đặc biệt không nhầm đây là cái màu mà đầu tiên trên những con mô tô là được đặt lên trên con à, GSA 1250 này exclusive GS và GSA trong tất cả các phiên bản 1002, 1250 đều khác nhau một số cái điểm nhấn như sau một là bình xăng của 1250 GS là 20 lít còn bình xăng của GSA là 30 lít sẽ bè hơn à, khi chúng ta để ý thì thấy cái à, bình xăng của GSA nó sẽ ăn ra ngoài hết của máy bốc Đấy, từ góc này mình sẽ còn bình xăng của hay thì sẽ không ăn ra ngoài đó tiếp theo có chống đổ khung trước chống đổ lốc máy và giá thùng phía sau còn GS thì không có cái đó Z và ZA cũng không khác nhau nhiều nhưng về chi tiết thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt vỏ cánh chim của GS nhọn hơn GSA bè hơn máy móc y chang nhau máy móc y chang nhau